đầu tiên là cái nắp đây các bạn cái đây là để mình múc cà phê này à, múc cà phê có một cuốn sổ các bạn có một cuốn sổ cái hướng cái hướng dẫn đó miễn đi à có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt đó các bạn những gì à rất là xịn sò có sách sách các bạn à, vệ sinh đó rồi mình để lại bình à, mình xem qua thử cái hiệu này. nó gồm đầu bơm bơm chứa nước vít lọc đặt đường vít ống máy thân máy công đức cấp bên rồi mình sẽ tháo ra để đây để đây đây tháo ra để các bạn xem này, có gì đây mình cầm nó đi có qua ly rất là tiện cái này cái phiên bản nó gọn này ô oh, hay quá trong đây nó có một cái ờ, cái lớp ấy các bạn đó coi thế này đầu bơm đây là đầu bơm các bạn đầu bơm con chứa nước đây đầu bơm với con chứa nước ờ, phin lọc phin lọc ở đây các bạn phin lọc rồi nắp đường phin lọc nắp đường phin lọc phin lọc cái thân thân này là chiếc xe ở cái chén như đây là à rồi chén lên đây các bạn chén cốc đựng cà phê rồi bỏ cà phê vào đây rồi nhận đây